hello và các con các con đâu rồi hello. con nhiều cô ạ à. nhìn, nhìn hôm nay nhìn nhìn thấy cô khác không thì cô một quả tay nghe thì game thủ không <laughs> nhìn này nó còn giống nó còn có đèn led ở bên này này con còn thấy không chị đâu ừ, Ui, cô xịn sò thế <laughs> cảm ơn con hello hello hôm nay cô đã phải mặc ấm hơn thật rồi lạnh may mà cái tai nghe này nó rất là ấm con đeo tai nghe còn không có cái để nói cơ cô ạ không có cái để nói á ý con là cái này con các con có biết là cái này có thể rút ra được không nhìn đây này của ai cũng được ai cũng học được chị đâu chị đâu mà không biết các con có thấy cô nói được không cháu cô một tí cô nhau lại đầu tiên là dao của John cô ơi, cô cô có thể đeo lại cho con giống thêm Nelson đâm vài phát thật mạnh trên thùng cũng hiện mấy cái lỗ còn dao thì vẫn bạn, bạn vi phạm bạn là... vi phạm đang bật tiếng gì đấy ok ok 8 giờ rồi các con đã bắt đầu uh, sẵn sàng học chưa hôm nay chúng ta lại vẫn học về chủ đề là food đấy các con có muốn xem thêm một vài video về food nữa không <laughs> cô có nhiều lắm <laughs> ok um, chúng ta sẽ bắt đầu nhỉ thôi chúng ta chỉ bắt đầu phải hỏi hai đứa con chút rồi hôm nay con ăn gì <laughs> các con ăn cơm chưa ok have you all eaten your dinner what yes. did you eat bạn nào hôm trước cô chưa hỏi bạn nào nhỉ? à bạn hữu nghĩa ok bạn hữu nghĩa vừa bật cam lên lại tắt rồi bật tên cho cô xem nào con không bỏ luôn nhớ cơ mà ok hello hello welcome to the class so have you eaten your dinner yes yes so what did you eat I eat um, I eat chicken. Chicken? Okay. Chicken with what? Can you be more specific? Chicken with fish and rice. Okay, you have two protein in your dinner. Chicken and fish. Wow. Okay, so is it, is it fried chicken? No. No, what is it? How do you cook it? Uh, cô cô không đeo kính à cô? Cô không. kính của cô vẫn ở đây nhưng mà cô không đeo kính con cứ nhìn thấy mặt cô cứ như kiểu cô vừa mới uống vậy ok cô để cô hỏi nó bạn nghĩa nào ok how did you cook uh, the chicken ơ oh, đúng rồi tắt mic rồi ok ok how did you cook it You fried it or you boil it or I steam it? Chicken. Yes. Of course you cook the chicken, but how? boil chicken. Boil? Gà luộc hả? okay, okay. Um, boiled chicken. Yes. Okay, seems to be a little bit bland, but mm, you can dip it in salty like sauce or something. Okay, thank you. Thank you Nghĩa. Um, ừ, okay. Uh, oh, hôm nay có một vài bạn. Các con phải bật cam lên nhé. Bật cam lên nha. Ok, bạn Nguyên Dung. Hello. Hi, teacher. Cô đồng cũng dậy lắm. <laughs> ok, hello Dung. Ok, what did you eat for dinner? Uh, Yes. Cô cô nói to hơn được không ạ? What did you eat for dinner? Yes. Yes. What did you eat for dinner? What? Con ăn gì tối? Yes. Yes. What did you eat for dinner? Ờ, à, gì thế? Cô có nghe rõ con nói không ạ? Cô bây giờ cô mới nghe thấy, lúc nãy cô không nghe thấy gì. Cô hay cô mở lại khác đi con lại mic còn đang có vấn đề. Bây giờ bây giờ cô nghe được rồi, bây giờ cô nghe được rồi, <laughs> con này nói đi. <laughs> Ok ok. Rồi bạn nào có thể bạn hôm nay bạn nào ăn món gì mà nó ờ, bánh tráng một tí có thể kể cho cô và các bạn được không? Bạn nào giơ tay phát nào. <laughs> ok bạn uh, Nam Anh xem nào con được cô là cho con hỏi cô... là món thịt rang mắm tép là gì ạ <laughs> thịt rang mắm tép cô biết mắm tép là gì nhỉ uh, chết thôi quên rồi uh, tép có phải là nó đã được uh, lên men đúng không thì mình sẽ gọi là khó quá đã thịt rang à fried, stir fry, pork with fermented shrimp. Đấy, đấy theo cô là ok ok I eat fish ok bạn ăn cá cô chưa ăn gì thế này cô đói quá thế thì chúng ta sẽ phải xem một video nấu ăn cô, em thấy cô đói hơn đi ok Hi, các con có đoán được đây là món gì không? Chúng ta xem nhé. Món gà rán. Món gà <laughs> Ok. Một tí. Một đi. Ok. Đang lốt à? Hello teacher. Hello con. Cornhub. Anh chị. Okay. <laughs> That's enough. I'm so starving. Ok, bạn nào có thể nói cho cô là có những nguyên liệu nào trong món này? Xem lần đầu tiên phải xem phải chú ý đúng không? Nào, có những nguyên liệu gì ở trong món này? <laughs> ok, bạn nào à, bạn nào muốn à, trả lời cho con nào? <clears throat> Dầu <laughs> of course. ok, bạn à, Huy mình viết huy trường đúng không chào cô ok con hãy mở mic của mình đi. cái món ăn đó thì có oil flour yes. corn oil, flour corn corn is the main ingredients okay anything else that's all that's all yes còn cái món còn ờ, có cái mà để kết dính hai cái thứ vào với nhau là cái gì các các nguyên liệu với nhau là gì con nhỉ cái gì à? kết dính no ok no. bạn nào có thể uh, giúp bạn uh, trường có một cái gì mình có ngô này mình có bột này nhưng mà hai thứ đấy đằng sau là có thể trộn vào nhau được nếu không có một nguyên liệu gì đó ok bạn nào giúp cô uh, bạn là lê bùi đức an nào đức an ơi <laughs> rồi chỗ chỗ hey. loa nó sao thế ok chỗ loa của con nó hơi bị uh, có miếng gì đó ấy. à ạ ok cô sẽ ờ, lát cô gọi con sau nhé khi mà con ờ, cái mic của con nó ổn định thì cô gọi bạn uh, Emma nha ok Oh, so we have corn, we have flour, we have flour, and a little bit salt. So what did she put it in to mix the ingredients together? So the ingredients can stick together. Emma? I think she put um, some eggs. Yes. Okay, she cracked an egg into the mixture and mixed them together. Okay, great. That's it. Yay. The same ingredient. That Corn Okay, first we have corn, flour, salt, egg. So, and then she rolled into the ball and then she fried in oil. Okay, a little bit, a little bit more salt on there. And what did she dip the corn balls in? What did she dip the corn balls in? cô ấy đã chấm cái món này với cái gì không biết đâu ok bạn lê ngọc ánh hộ cô rồi nào Lê Ngọc. Mm, hello ánh What did she do? Yes, the corn balls in. Um, she did corn with some mayonnaise. yes some mayonnaise. Okay, do you like mayonnaise? Yes, I like. Okay. Mm-hmm. Mm, How how does mayonnaise taste? What? Can you repeat again? How does mayonnaise taste? I don't know. Mayonnaise như thế nào? Con ăn rồi đúng không? Con thích nó đúng không? Nó có vị như thế nào? Yeah. Um, it have it have sweet taste and have a little bit of salty, salty and sweet. Okay. Yes. Mm, okay. Thank you, thank you so much. Okay. Cô nghĩ là mayonnaise nó có thêm một cái vài vị nữa chẳng hạn là vị chua này, xong rồi nó cũng béo béo ngậy ngậy đúng không? Ok, chua chúng ta có từ sour và ngậy ngậy là creamy. Ok, mayonnaise is very is a little bit sour sweet, salty, and very creamy because it is made of is made from egg. Okay. Uh, and and the drinks and the drinks that she okay the drink what is it this one <laughs> okay uh lê minh nhật hello yes, what does she drink what does she drink in the video is beer. Beer, okay. What is color of beer? It's blue. Blue? <laughs> it's yellow. Đúng không? <laughs> Màu vàng chứ con. Ok, it's yellow. Có bạn nào bảo ở bên uh, chat là là Coca-Cola á? Coca-Cola màu kiểu hơi nâu nâu mà đúng không? Ừ, cái cô nghĩ là bia thật đấy con ạ. Còn có cả bọt nữa, con có thấy không? Ok các con ờ, không biết là uống chắc là chưa đến tuổi uống bia đâu đúng không <laughs> nhưng mà ok à, bia thì uống nó chắc là bố mình hay uống đấy. bố hay uống bia đúng không có bạn nào nhà bố hay uống bia không <laughs> ok bia thì làm cái thức uống giải khát cho người lớn nha <laughs> okay. rồi có bạn nào nói cho cô biết cách làm món này không dễ mà đúng không dễ mà ok bạn thủy tiên hộ cô xem nào các bước để mình làm món này là gì first we like um let me remember you don't remember yeah first we we have to prepare it right yeah so, prepare corn yes flowers corn egg, flour egg and first we pour corns into um, in, into, what is that? A bowl. Bowl. Oh. Huh? <laughs> and then uh, we pour egg, mix it, and, and flour. Make it into Remember? Flour. Flour, corn flour, egg, and a little yeah. bit of salt. Mm -hmm. Uh -huh. So we make it into a bowl. Yes. And then fry it. Mm, okay, fry it in in what? In oil. In oil. Okay. And then what? And then put some flour on it. No, it's not flour. Some... It's salt. salt. salt. <laughs> Oh, salt. Seasoning salt. Yes. Okay. You put a little bit. Uh, con có biết là cái ông nào nhá kiểu là uh, <laughs> đấy uh, gì là gọi là gì so <laughs> king ấy gì cô không nhớ nữa ok xong cuối cùng mình sẽ ăn cùng gì nhỉ đúng bảo là ừ, đúng rồi mayonnaise. we serve it with mayonnaise and maybe mayonnaise. some kind of soft drink if you can yeah. drink beer we can drink coca cola sprite yeah seven up Pepsi? yes Pepsi. okay yeah, a lot of... <laughs> okay do you think um okay thank you tina thank you so um do you think it is uh, easy, an easy dish to make? Uh, Cao Zhang Liu, do you think it is easy to make? Bạn Cao Danh Liu đâu nhỉ? Hello. Okay. So, you have watched step by step to make this corn ball. So, do you think it is easy? ơ đâu ấy anh ơi đây ờ. cô đây ừ nói đi con đây cô uh ừ -huh. you think it is an easy dish mà sao đứng mạng rồi đứng mạng á đâu à, nơi gì <laughs> okay you don't think it is easy to make is it hard is it easy you think you can do it you can make this dish oh okay không trả lời cô <laughs> ok cảm ơn con ok bạn đào khánh linh